giờ này uh, bao này sao rồi làm gì ba tao là bảo vệ bên tòa nhà anh bảnh kìa trời <laughs> hên quá chứ lúc trước mẹ quen đạt là giờ chết rồi mày lại quen anh ôi em <laughs> ủa rồi uh, còn má mày sao mẹ tao thì sợ ba tao thất nghiệp nên bà xây cái tòa nhà đó thấy chồng là bảo vệ nên bà xây cái tòa nhà đó thấy chồng là bảo vệ what anh không chịu tặng quà gì cho em hết vậy thôi mà đừng giận mà nên anh có quà tặng em nè thấy không đi chơi em hello hello chào bạn nha chào bạn bạn giới thiệu đi bạn chồng bạn giới thiệu đi à, bạn bạn là con trai là con gái nhỉ mình là con gái Sao bạn lại hỏi vậy? Mà sao lại nghe giọng của con trai thế? Kiểu em bị ốm ấy À kiểu bị ốm à? Vâng Em, giới thiệu đi Em tên Đạt <laughs>

did em cô đơn quá cô đơn thì sao anh làm người yêu em nha không được đâu em sau tất cả mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu tựa như ta vừa mới quen Cuối cùng đã hết cách ly rồi Anh nhớ em lắm Mây ạ Mây là tên mẹ em à Tôi không ngờ Anh đã là con người tệ bạc như thế Dũng ạ à. Ơ kìa Dũng là tên bố tao mà Ôi Tôi Nhớ lời đó mà có chán bạn bè đông đủ uống nước đủ bảy bảy tám hàng còn bây giờ là hai hàng mà uống ôi nó chán hàng thì có vợ thì có con thằng thì có gợi này nọ thằng này đi làm xa này nọ ôi cho nó nó chán đúng là chỉ có tuổi thơ mới vui thôi